baby ngoài cha món nó cũ sao sao có ý lực sự thia nhỏ tôi gọi nhỏ cũ tôi bao xua thao đồ lũ lũ lý chi thôi rau qua cô bóng thia nhỏ còn chưa dù cô rồi nụ ngon đâu có yêu cho nụ cũ cho nụ 一波这夜度过，个个波的咕噜个，走过奔的地的梦，把关着的姑娘的歌一声。Oh baby，我家弄那姑，稍早过一两四点哟，多想的姑。 gió mà cô bóng thế gió có cho cô tròn đầu mòn đồ có gió cho nó cô cho nó Cứ yêu qua ý quá trái gió đâu có có có bao đẹp cô đâu có sao có tương đất tê ta mong ta còn gió thì cô nhau đời có ý sao 一锅茶也度过，個個煲的咕嚕個，透過半個地的夢，把關掉的姑娘的過一生。Oh baby，我家莫諾姑，少走過一兩次的哟，都我尿姑都冇說。 thảo lù lù lù lì chi thua râu mơ cụ bao tia gió cỏ chia trong cú lù lù ngon đâu khó yêu cho nó cú cho nó yêu quá yêu quá chơi ya đâu có có có bao tia cú lúc có thảo có bữa ngất tay ta mong 阿哥家的姑娘的歌声。